So, boys and girls, in today's lesson, we are going to learn about different places in Vietnam. And also, we are going to learn how to ask and answer about the locations and the distances. Vậy trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ học về một số địa danh khác nhau ở Việt Nam, cũng như học cách hỏi đáp về vị trí và khoảng cách ở giữa các địa điểm khác nhau. Vậy với chủ đề này, trong bài học số 20, chúng ta sẽ có những từ vựng và cấu trúc câu nào. Các hãy cùng xem với cô nhé. So first up, vocabulary. We are going to learn Hạ Long Bay. Hạ Long Bay. Temple. Temple. Theater. Theater. Museum. museum north north south south central central near near far from far from and the model sentences. Where's a place? Where's a place? It's in <laughs> Vietnam. Is a place near Hanoi? Is a place far from Hanoi? Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't.